cuối ok chúng ta đã có hàm um, service search hero tiếp đến chúng ta sẽ thêm mới component search vào trong dashbar đây chúng ta sẽ thêm mới dòng này ở trong dashbar.content.html. Các bạn có thể copy cả đoạn code và thay thế cả file nhé. nhớ là copy hết ở đây thì phải thay thế cả file. ta sẽ cùng truy cập đến dashbar.content.html. Thêm dòng app hero search ở đây. Vì chúng ta chưa tạo component này nên ờ, hệ thống sẽ báo lỗi. Chúng ta sẽ cùng mở CMD và gõ câu lệnh tạo mới component đây câu lệnh tạo mới component ở đây copy và paste vào enter chúng ta sẽ cùng chờ đợi đây hệ thống đã tạo ra cho chúng ta bốn file sau khi tạo xong component thì chỗ này của chúng ta đã hết lỗi rồi và đi đến phần tiếp theo chúng ta sẽ chỉnh sửa ở trên component hero html ta thay à, đoạn cốt cũ bằng đoạn cốt mới đoạn này của chúng ta sẽ là lọc tất cả những error à, mà thỏa mãn điều kiện tìm kiếm tìm kiếm chúng ta đang à, bị lỗi ở hai chỗ này vì chúng ta chưa có hàm search ở dưới backend cũng như là biến hero đô la này ta sẽ edit chỉnh sửa phần backend ở dậy phần backend chính là file TypeScript này ta sẽ thay thế bằng bằng code mới sau khi chúng ta lưu thì lỗi không còn xuất hiện ở đây nữa như vậy là chức năng search của chúng ta đã hoàn thành chúng ta hãy cùng kiểm tra trang dashboard của chúng ta chúng ta sẽ tìm tên ví dụ các bạn làm chữ A đây Đấy, các anh không có chữ A ở trong tên Om Ba Tốt này Elat Chi Tát này Ma Ghe Ta Đến vào đây thì ờ, cũng bay ra trang chi tiết